Giang vâng, xin chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Lại tiếp tục quay trở lại cái con đường mang tên tấm lòng vàng Mạnh Thường Quân Trong và ngoài nước cũng như thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang Đang theo dõi trong thời gian vừa qua là bước khởi đầu Và hôm nay thì uh, và anh chị có thể nhìn thấy đằng sau của Giang Là ánh mặt trời đang bắt đầu mọc qua cái đỉnh núi rồi Đấy Và buổi sáng hôm nay thì uh, mình lại tiếp tục nhận được thêm nhiều cái tin vui đến với à, con đường mang tên tấm lòng vàng cũng như là cho bản Háng Tráng Lừ trên huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái nha các anh chị nhé. Đầu tiên thì Giang nhận được thêm một tin vui nữa đó là của chú Điền Vũ à, có ủng hộ cho con đường bản Háng Tráng Lừ này là một ngàn đô và hai là cô Linh Trong là một ngàn đô để tiếp tục con đường và ba có một cô giấu tên ở bên Mỹ là ủng hộ 500 đô nữa Để tiếp tục cái con đường mang tên tấm lòng vàng này Và một sự hỗ trợ máy móc của chị Lan Trần anh chị Ở bên Mỹ là cũng muốn ủng hộ cho bà con làm cái con đường này này Cái máy trộn bê tông ấy thì à, Giang cũng chưa hỏi được giá cả nó bao nhiêu Hỏi nào thì mình sẽ báo cáo với anh chị đó để anh chị có thể là ủng hộ cho bà con nếu được Cảm anh chị nhá Và có một nhóm nữa của sư cô tâm như tịnh xá hương thiền à, 200 đô là của cô Hoàng Phương Liên gửi và 100 đô là của Loan Trần từ môn gửi đó các anh chị nhá cái này thì à, Giang cũng à, chưa nhận được chỉ biết là các chị các à, cô nhắn tin cho Giang qua cái Facebook và có cái tin nhắn Messenger thôi. Đấy là Ờ, cái số tiền tổng là 300 thì ờ, khi nào mà nhận được thì Giang sẽ thông báo lại cho mọi người là cùng xem và cũng nhận được một cái ờ, tin nhắn từ hôm qua của một chị là chị Hương cũng ở bên Mỹ là cũng muốn ủng hộ cho con đường và hai là của cô Nhàn Vũ là một khán giả cũng muốn ủng hộ cho cái con đường này nhưng mà Giang cũng chưa nhận được tiền nghe các chị nói cô nói là gửi rồi nhưng mà thực tế là trong tài khoản của Giang lại chưa báo ờ, vào tiền ấy, nên là mình cũng chưa rõ và để khi nào mà Giang nhận được tiền thì Giang sẽ thông báo lại cho các anh chị ờ, cùng biết nhé đó là một số tin vui rất là đặc biệt à, các mạnh thường quân đã ủng hộ cho cái đợt 2 và chuẩn bị mình sẽ nối tiếp dài cái con đường này đây là những hình ảnh mét đầu tiên nha quý các anh chị nhé. mà hôm qua do là buổi chiều tối là mưa nên là cái con à, đường mình làm nó cũng chưa được được dài lắm ấy thì à, những đây là những mét đầu tiên của ba anh chị nhé đây thì à, đây xuống đã được khoảng chừng là ba mươi mấy mét thôi cũng chưa được dài lắm cả và có những cái đoạn mà dốc này thì cũng nhận được rất nhiều comment của anh chị khán giả là mình mình vạch như này để nó đỡ chống trơn chống trượt đấy thì mình cũng chỉ vạch này và cũng có quý ba anh chị là không nên vạch thì nó xấu con đường ra thì có lẽ là mình cũng, cũng nên để nguyên và cái ờ, bột đá này mình có lẽ là cũng theo như comment khán giả là nên trộn ở phía dưới là trộn khô là mình trộn tỷ lệ nó được luôn và mình mang lên đây là cứ thế là mình mang vào mình trộn cho nước và mình đổ luôn nhanh hơn đấy rất là hay một lúc nữa thì Giang sẽ xuống đó để nhận vật liệu nhé các ba anh chị nhé để xin mời các ba anh chị là cùng theo dõi cái video hiện tại thì uh, mình cũng uh, đã bảo bà con là mình sẽ đảo ở dưới này luôn là cái xi khô ấy đấy gọi là vước khô là mình mang lên đấy mình đổ và cho nước ở trên đó là mình láng luôn các anh chị nhá Thế mình không chở ở trên đấy à, trở lên trên đó là mình mới đảo trên đấy đâu nó rất là lâu mất thời gian đấy chúng ta một đội chuyên ra đảo đây và xúc trở lên trên đó thì mọi người thế đổ nước vào xong đó mình à, lấy luôn thôi là láng luôn nó nhanh và tiện hơn và mác thì mình vẫn dùng mác si liều lượng là một si hai cát và bốn sọt và cũng có nhiều cô ba anh chị là cứ thắc mắc cái bao si ấy Mấy cái bao xi là tại sao gọi là Mark 30 và Mark 40 nó khác nhau ở chỗ này này Đây là xi Mark 40 nha Và anh chị nha Xi 30 thì à, sẽ rẻ hơn là Mark 40 Tại vì Mark 40 là nó sẽ tốt và bền hơn Và nó nhanh khô hơn đấy Và cái độ bền chịu lực của cái Mark 40 nó sẽ tốt hơn là Mark 30 Nên là phân biệt giữa C Mark 40 và 30 nó là như thế được các anh chị ạ nên mọi người sẽ chở lên trên đấy là mọi người sẽ đổ luôn nước vào xong là láng luôn không mất công là trộn ở trên đấy nữa Bao nhiêu chơi em ơi? đông cái bao này nó nó, nó chính xác hơn đấy hai bao à? ừ. hai bao hai bao với hai bao cát này và bốn bao sỏi kia và cho một bao xi vào trộn bao này nó to thì anh có để là cho nó ít đi một chút nó có nhiều bao xi là được rồi đấy vẫn đổ ra đây thôi đổ lên chốc cát này luôn rồi Ý là mình ờ, rảnh sẽ đong một cái xô kia Đổ bao ấy, đong cái xô cho là bao nhiêu xô thì xô nó dễ hơn Trước tiên là mình lấy một con này ra đấy đúng rồi đấy cái máy này ra đảo bê tông là đổ ấy và là khoáng khoáng đấy nhanh hơn và con rất là thông minh nhá chơi con máy này vào và mình đảo vừa luôn cho xin đảo nó nhanh không phải đảo tay nó vất nếu tiền xăng thì mình sẽ đổ xăng vào đây để cho bà con chạy ba bao sỏi rồi còn một bao sỏi nữa là bắt đầu đổ xi vào đủ không? đủ rồi Rồi cho một bao sỏi nữa thôi là cho xi lên nên là lấy máy và cốt luôn thôi Người xúc vào bao kia lên trên kia được cái xúc Nhanh <coughs> Rồi bác khắc xì đấy luôn đi em ơi ờ nước kia tới mới không rồi chia chia chia rồi cho vào đấy luôn hả phải chia đó người chuyển di thuyền quan trọng người chuyển ấy mình đảo dưới này có máy này nó nhanh này và một con mình làm là tầm năm sáu khối luôn được cả năm sáu khối được thế mình xúc lên thôi cái máy nó đảo rất đều ấy để quay là hai vòng này nó tốn xăng bao nhiêu anh đảo tầm ờ, sáu bảy khối được anh giải đều cái là máy nó xuất lên rất là tiện ô ở dưới này rồi mình cho uh, bao này cái bao gì này bao này chỉ là mình lên trên đấy là mình đổ cái này sang luôn giờ Giang sẽ lên trên đó để xem bà con ở trên đó đảo cái mẻ đầu tiên nó như thế nào các bác chị nhá và quá trình mình san đường ờ, khi à, nào để ờ, còn mấy bà con ấy nếu mình cứ ở dưới này mãi thì mình không không thể ấy được tại thì à, ờ, cái đường nhà nước cũng đang bắt đầu đổ nốt 500 mét này quý ba anh chị nhá và máy xúc cũng đang đang làm đây này dưới này thì à, đoạn mình phải trở lên là khá là xa đấy rất là vướng luôn trong thời gian này mình không ờ, làm nhanh thì nhà nước này đang làm thì không chở vật liệu lên được luôn đấy bà con này ờ, trên này tiếp tục cái ờ, đường nhá làm cái mặt bằng nó quốc bỗ xuống đây này đào xuống 5 phân nhá đào 5 phân nhá đường ấy đúng rồi xong là làm cái mặt bằng nó chủ yếu Đấy, hiện tại thì ờ, xe máy xúc mới đầu mới thông lên được anh em mới chuyển vữa lên được bà còn điệu các con đi ờ, làm ở đây Nếu mình ở ờ, đến đâu thì mình sẽ san mặt bằng lên đó Các anh chị ạ Đấy <clears throat> Sáng mình ở dưới là mình đảo Vữa này cho bà con biết để biết cái kia liều lượng vữa là cứ một xi hai cát bốn sỏi đấy thì uh, mắc máy xúc gần tiếng hồ mình <laughs> chưa lên được trên này thì uh, sáng nay xe nào lên trước quay đầu đã cho đợi à, xe sau này lên tiếp cứ để xe trước lên đó đây là cúp pha người ghép hết rồi tháo từ hôm qua qua là đổ xong là khô rồi đoạn cua này là tí là mình sẽ đổ rộng nha một chút nhá đoạn cua là mình mình làm nó rộng nha một chút cho lên ble chứ tua lên được căng to rồi Ê, còn tiếp tục là nối từ cái đoạn này qua đây này. Vâng anh chị nhé, nối bắt đầu mình lại tiếp tục. Bên này thì à, Đợt này là mình cũng bắt đầu tháo cốt pha dần các anh chị nhé. Qua mình có gạch gạch cái này chút thì mọi người bảo nó hơi xấu Không nên gạch Thôi có lẽ là ra cũng không, không gạch nữa thì, à, Để nó ấy thôi Nguyên vậy thôi à, Ven đường này thì bắt đầu mình tháo cốt pha mình lấp đất nó vào Lấp đất này sau này bà con có thể à, đầm nén nó xuống nó được cái là đất ở trên này nó rất là cái nền này, cũ rất là cứng luôn nên là khi mình tạo cái mặt bằng ấy, là đổ nó chắc luôn đấy cứ hơn 3 mét thì mình có cái à, để giãn nở cách sau này cái đoạn này mọi người hai bên này này mình sẽ bảo bà con để làm cái rãnh để thoát nước vâng anh chị nhé đấy đổ qua là mình có thể đi được rồi rất là chắc chắn này thoải mái rồi đó. Mác 40 ờ, khô cứng rất là nhanh luôn Đó. Đường khá là đẹp luôn Và cũng rất được nhiều là comment của các anh chị khán giả Khen con đường khá là đẹp Và mình sẽ làm đến đâu chắc đến đó Và cái chất lượng xi của nó Rộng như này thì hai xe nó sẽ tránh được nhau tốt hơn đấy Và mình đổ dây từ 10 đến 12 cm anh chỉ nhá Đấy, bây giờ mình sẽ nối tiếp và tổng hiện tại à, cái con đường này đang nhận được là tổng 10 8 à, này 9 11 12 13 hiện tại là đến 12 12 à, mạnh thường quân ủng hộ con đường này Đấy. Danh sách là 12 người các anh chị nhé Và còn một số à, các bạn anh chị nữa nhưng mà Giang chưa nhận được tiền Cũng đã gửi rồi Đấy. cái cứ để nguyên như này cũng được Rồi cho vữa đây vào Nếu mà ít cát thì mình có thể là cho thêm cát vào Đấy, Mình cũng đảo sẵn ở dưới rồi mà đảo khô sẵn là cứ thế mà lên trên này cho nước mà mà ấy thôi người ở trên này là không phải đảo nữa trên này chỉ việc đổ phải láng nếu mà nó cảm thấy ít cát thì mọi người có thể lấy những cái bao cát này cho vào thêm này hoặc là dự trữ một hai bao xi ở trên này hết chi chưa còn bao xi nào hết rồi đúng không mình cảm thấy nó ít quá thì mình phải cho nó vào ấy Vì ở dưới là một người đảo đôi khi là mình không quán xuyến hết được Ở dưới là không biết là đảo cái vứa nó đã chất lượng chưa Cái đoạn này thì ờ, có chất lượng rồi Đoạn này Tông nó sẽ chắc hơn Dốc Dông này cái này khó lắm á <laughs> Nó được cái cây, một cây tọc này Cái đoạn ống cua này mọi người cứ thể là làm rộng nha một chút được mà à, nó vòng vòng em chứ để mọi người cua nó dễ mét hai mét ba được con cua này trong mét hai mét ba hai à, đi nó ra 10 phân 20 à, à, phân được con cua ở đoạn nó nó nguy hiểm để tránh nhau Nghĩa là người đảo ở dưới thôi Người đảo ở dưới là được liên tục với lại là cái đường nó phải thông nó, ờ, máy xúc giờ nó đang vướng rồi. thùng nữa hai người khách đi nữa chết đâu <coughs> Giang có nhận được uh, hỗ trợ của nhóm bên Canada là muốn ủng hộ cho bà con vài cái đối ủng đấy để đi Đấy thì là chiều mình sẽ tranh thủ mình xuống huyện Mình sẽ mua mấy cái đối ủng Mang lên đây với nhà mình sẽ có mình sẽ đeo không có là hỏng ăn chi chân đấy rất là nguy hiểm rất cái trứng của họ cái tàu ăn trứng của ha cái đổ ở đây là có sẵn luôn là mình đổ nước vào mình đảo thôi dạ. cho nên là áp dụng là cái con này cứ đếm nhỉ Chị Thông, cái mua chị Thông à Ồ, cu này khỏe nhỉ, cu này à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, cháu này Nay bao nhiêu tuổi rồi À, mười mấy tuổi rồi Mười mấy tuổi rồi cháu ấy Mười cháu cháu Mười năm tuổi, à? ồ, con đi học không? Không Nghỉ học là sao nghỉ học đấy? Thích ở nhà lấy vợ à? <laughs> khỏe nhờ năm sáu tuổi không không không không, không lớn được nhìn cứ tưởng là 12 13 thôi đang nghề biết rồi đấy cứ đong vào đấy là 5 xô ừ, đong này nó để cho nó đều tuyệt vời tuyệt vời chuyên ra lái mấy cày ờ, mấy điều rồi rất là nhiều luôn. hai người cứ hai người một người bánh bao ấy hai người bánh bao Để à, quý cô bác anh chị nhá Cái đoạn cua mà quý bác anh chị có hỏi Giang ấy Là là nên đổ rộng ra một à, Hơn một mét đây là mình Đổ rộng là một mét ấy rồi Cái này mét 2 là mét 3 Hơn mét 3 đấy này mét 35 rồi đấy Rất là thoải mái rồi quý bác anh chị nhá Để để cái đoạn cua này này Bà con nó tránh Lên nó dễ hơn đây này Này còn mét mét rưỡi rồi đấy Còn mét rưỡi này Đó nhiều cô anh chị hỏi là cái đổ như kênh gáy bản như này nhưng mà mình thực tế là mình cũng tính từ trước rồi chỉ có đoạn cua này mình mở đổ rộng nữa thôi Đấy, còn cái đoạn mà mà nó nó phẳng thẳng như kìa phẳng như kia thì mình chỉ đổ nó một mét hai thôi đúng cái tiêu chuẩn mà mình mình đã ấy rồi chỉ có đoạn cua này thôi thì mình đổ rộng hơn một chút Đấy. À, mình cũng à, thông báo lại cho các bạn anh chị cũng biết và bắt đầu con đường đã hình thành dần dần rồi và ra cũng nhận được rất là nhiều comment của các anh chị khán giả đổ mát là cao rất là bền và tốt và cho thêm sỏi vào nữa thì mình cũng sẽ cố gắng à, bảo một người đảo ở dưới thì mình cũng không thể quán xuyến hết ở trên lại lại ở dưới nữa cơ nên là mình vừa phải phi đi phi lại để mà truyền tải cho các anh chị là cùng cùng mình biết quá trình à, bà con làm trên này này Đấy, cái đường này Rồi mình cũng đã cắn trận anh em đi cắn trận nhá anh em phẳng như kia rồi này gọi là xôi mà cắn đẹp mọi người đi xe cắn trận không làm đẹp là đẹp cho các bác đường của các bác không phải là đường của em đúng rồi đường cho bà con đi sau này bà con chở lúa chở gạo này là phi xe máy này là các cháu đi lại nó không bị trơn bị trượt thấy <laughs> cái đoạn nào mà chữa thì mọi người cho bê tông nó ấy vào và ờ, mình có thể đầm đầm nó thoải mái đầm cho nó chắc cứ đổ à, mình mà nó không, đủ chất lượng thì sau này cái à, vữa nó mỏng dính này nó vỡ bung ngay chưa được 3 à, tháng này thôi thôi Tại vì còn trâu bò các bác đi nữa cơ mà Là cứ phải chất lượng si cát sỏi thứ hai là độ dày là phải đủ 10 phân bằng luôn cái mặt này với cái ván 10 phân đấy có thể là 12 phân luôn cũng được làm chắc đúng rồi nó vỡ đủ ờ, chất lượng đấy người đổ vẫn đổ vào người đảo vẫn cứ đảo vào người xúc không có xúc còn đây là cái nhóm này là mình đi đi san mặt bằng đấy để người san xuống đến đoạn dưới kia rồi là trưa rồi mọi người về nghỉ trước Còn đội này bắt đầu vẫn cứ làm cua rất là dốc bạn nào mà chưa được thì mình sẽ bảo bà con là, cố gắng làm nó tốt và cứ 3 mét thì mình có cái hải cách này cái chân không để sau này bê tông nó giãn nở cái đoạn này chưa có à chưa có cái ấy à cái cái lót này ấy. Mình cứ cắt bao xi cho lót là nó cứ 3 mét hơn một chút 3 mét rưỡi Thì mọi người lại có một cái ấy thì Sau này bê tông nó còn giãn nở ra ấy ừ. nó sửa thì nó sẽ dễ Ủa cái này vịt dấm vào đây à? Nó có cái không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đủ tiền lọc bằng gì hả giá bây giờ khó khăn là bao nhiêu các ba anh chị xem nhé tổng thể con đường này mới ờ, nối từ đây đi này đoạn vâng, này ờ, các bạn xoa xoa bác các bạn xoa cho nó ờ, mịn mịn một chút để nó liền mạch ấy. và đến đổ đến đoạn nào mình dừng là mình để bê tông đấy là mình phải, phải ấy cho nó cái đoạn này là xong khô hết rồi cái đoạn này là khô hết rồi khô mái bây giờ là mọi người đi thoải mái rồi đấy không vấn đề gì nữa rồi. cái đoạn này là thoải mái xe thoải mái đi khô hơn đâu tại là cũng chưa trưa rồi nên là mọi người cũng ờ, thấy bảo là đấy rồi 12 giờ rồi nên là mọi người cũng ờ, ăn cơm đói rồi đấy để cho bà con nghỉ cơm nước cho nó buổi chiều mình tiếp tục mình làm do là cái máy xúc sáng nay nó mắc quá nên là mình không thể ấy, chuyển vật liệu nhanh được ấy rất là khó khăn này vì nhà nước đang chuẩn bị đổ tiếp 500 mét nữa ba anh chị nhé đấy mình cũng nói rõ luôn là như vậy đây là đoạn đường là chở tiền xăng khá là đắt luôn hiện tại cứ mua một ngày là mình phải mất hơn triệu tiền xăng à, rất là đắt đỏ vấn đề này quý cô ba anh chị nào mà có xem được thì uh, mọi người là thông cảm và nếu quý cô anh chị nào muốn ủng hộ và con thêm cái tiền xăng xe để chở vật liệu từ dưới lên này để làm con đường bê tông này thì à, có thể liên lạc cho Giang để ủng hộ thêm cho bà con cái tiền xăng xe để chở vì đa số là toàn đi số 1 số số 1 thôi đấy nhưng mình cũng muốn chở những cái đoạn bê tông mà nhà nước đổ ấy thì nó gần hơn nhưng mà cái đường nó chưa nghiệm thu nên là người ta không cho đi hôm nay Giang có hỏi cả các anh công trình làm công trình đó nhận công trình đó và hai là cả chủ tịch xã nó cũng không được phép chưa nghiệm thu mà các nhà nước là chuẩn bị nối tiếp con đường lên nữa những cái đoạn ngã ba mình sẽ đổ xuống dưới này này đó dưới này cái ba này này từ đấy là lên lên đây là 490 mét đó chặng đường và từ cái đoạn điểm kia mình sẽ đổ lên trên bản hết bản là hơn một cây số cây rưỡi đấy con đường là như vậy để có lẽ là Giang cũng uh, xin phép được khép lại cái video của Giang để, uh, ngày hôm nay ở đây thì hẹn các bạn anh chị toàn thể mọi người ở video tiếp theo vào buổi chiều nhé Ờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo